Xin chào toàn thể anh em đam mê cờ bạc bịp khắp ba miền đất nước à, Thưa anh em, hôm nay thay mặt công ty điện tử Tuấn Tuân Casino Tôi xin phép để giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp cao cấp nhất trên thị trường hiện nay Đó chính là những cái dòng máy đánh bài Đấy. Máy đánh bài trên thị trường thì chia ra làm rất là nhiều loại Có những loại à, có những mức giá phù hợp với túi tiền của anh em từ à, những dòng à, tầm trung cho đến những dòng cao cấp thì à, Tuấn Tuân Casino Ờ, đang cung cấp tất cả các dòng máy đánh bài trên thị trường trên thị trường có dòng máy đánh bài nào thì ờ, chúng tôi đều có cái dòng máy đánh bài đấy thì thế nha để chơi được những con máy đánh bài này một điều kiện bắt buộc đó chính là anh em phải luôn được bài vào những cái bộ bài đưa vào là những cái bộ bài mã vạch à, bộ bài mã vạch thì à, không hề khác những cái bộ bài bình thường đâu anh em ạ nó y như các bộ bài bình thường thôi nhưng mà nó đã được in những cái chất mã vạch lên em nhìn này trên tay tôi là một bộ bài mã vạch nhưng mà không khác gì những cái bộ bài bình thường cả bằng mắt thường không thể nào phát hiện ra được đấy, anh em ạ <coughs> khi anh em đã luồn được bài vào rồi thì anh em sử dụng con máy này đánh bài tôi đảm bảo với anh em các anh em là anh em luôn là người chiến thắng 100% thì ờ, thưa anh em đấy. hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua về mẫu mã của hai cái dòng máy đánh bài chính đấy. đang hot nhất trên thị trường hiện nay đó chính là con CVK 500 và một CVK Q9 này Đấy. tôi mở hộp CVK Q9 trước cho anh em nhìn nhé mẫu đánh bài rất là cao cấp Đấy. anh em nào mà có điều kiện sắm cái dòng CVK Q9 này đánh tuyệt vời luôn mẫu mã này anh em nhìn này không khác gì một con iPhone 11 Pro Max đâu anh em ạ nhìn này ba camera luôn Đấy, anh em nhìn này màn hình của nó này tay thỏ nhé Đấy, rất là đẹp mẫu mã không khác gì con iPhone bình thường đánh rất là nhanh và chuẩn mắt camera soi bài này Đấy. báo rất nhanh và chuẩn luôn anh em ạ ừ. rất là đẹp đây là một con máy hoàn toàn mới nguyên nguyên zin tem còn nguyên Đấy. tôi cho anh em xem mẫu mã thôi cách chơi cách đánh thế nào Đấy, anh em cứ kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại 0844 17 49 tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho anh em và một dòng thứ hai Đấy, mức giá hợp lý hơn Đấy, nhưng cũng chơi cũng rất là hiệu quả đó chính là con uh, CVK 500 này Đấy, trên màn hình của anh em này, này. đây thì nha đây là một con máy CPK 500 Đấy, nhìn này mẫu mã rất là cũng rất là đẹp đúng không anh em ừ. không khác gì một con điện thoại bình thường với những cái dòng máy đánh bài bằng à, bài này này anh em yên tâm là anh em có thể lắp sim và nghe gọi bình thường nhé Đấy, lắp sim nghe gọi bình thường đây, tôi hôm nay sẽ chơi thử bằng con à, máy đánh bài này cho anh em xem Đấy, mở giao diện này mã đăng nhập này tôi chơi thử cho anh em xem nhé Đấy, mỗi máy sẽ có một cái mã đăng nhập riêng khi anh em mua máy chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em cũng như là hướng dẫn các anh em cái cách chơi máy cách sử dụng sao cho nó hợp lý bên uh, Tấn Tuân Casino có rất nhiều nhiều người thầy người thợ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hướng dẫn anh em cách cụ thể nhất Đấy. để anh em à, kết hợp vào cuộc chơi anh em có máy rồi nhưng mà cũng phải biết kết hợp vào cuộc chơi chơi như thế nào cho nó hiệu quả đúng không ạ Đấy. ấn phần đã mua trò chơi này thì à, với con máy này tôi đã cài sẵn hai trò liêng và ba cây ừ, anh em chơi à, chủ yếu cũng chỉ là liêng và ba cây thôi Đấy. ok tôi sẽ test thử một vài ván liêng cho anh em cảm nhận thấy cái sự hiệu quả của con máy này uhm, test chế độ cài đặt thì uh, gần như là mặc định hết rồi anh em chỉ à, chú ý cho tôi một số cái à, cơ bản thôi như là đây này. với con máy này này anh em sẽ được tặng kèm theo một à, hộp pin tai nghe một pin dự phòng và hai cây vàng mã vạch nên anh em cứ yên tâm đầy đủ các bộ phận khi anh em đi chơi thì anh em hãy đeo tai nghe siêu nhỏ vào tai máy báo xa anh em làm như vậy thì đảm bảo với anh em luôn là anh em luôn là người chiến thắng luôn đấy còn tôi làm review cho anh em trên video này tôi sẽ ờ, để chế độ loa ngoài nhé Đấy, chế độ loa ngoài ok máy hình gốc à, với cái con à, à, máy đánh bài này này anh em có những phụ kiện thay cho cái camera soi của <coughs> máy đó là cái dòng ví đổi bài thắt lưng đổi bài cúc áo đổi bài rồi à, bật lửa soi bài cũng như là các dòng à, điện thoại đen trắng 1280 anh em soi bài Đấy, rất là nhiều thứ để kết hợp thì uh, các video làm kết hợp với các phụ kiện kèm theo thì tôi đã có trong kênh rồi anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của tôi xem Đấy, anh em sẽ hiểu rõ hơn về từng cái phụ kiện kèm theo thì ờ, ok hôm nay tôi làm review cho anh em thì tôi sẽ chỉ ờ, review con máy này thôi nhé ấn bắt đầu trò chơi là anh em có thể chơi được rồi em nhìn thấy camera của nó không ạ nhìn này camera của nó quét được tay của tôi thấy chưa nó nằm ở góc này này à, qua màn hình camera thì anh em có thể nhìn thấy được uh, tia hồng ngoại nhưng mà bằng mắt thường ở bên ngoài thì không thể nhìn thấy được đâu Đấy. đi chơi anh em cứ để uh, máy điện thoại của mình ở trên kẹp tiền lên Đấy. kẹp tiền lên hoặc kẹp tiền xuống thoải mái cứ để điện thoại bình thường ra tôi làm cho anh em xem này ánh sáng hơi chói anh em đi chơi thì chú ý khoảng cách nhé khoảng cách thì khoảng 50 phân ánh sáng thì anh em đừng để chói quá 6 6 Đó. 6 chơi 6. tắt màn hình nãy để mặt này thì ánh sáng hơi chói quá thì ờ, camera nó không quét được mã vạch anh em chú ý cho tôi nhé ngồi thì ngồi mình chắn cái mặt ánh sáng đi đấy ok mình tắt màn hình đi để ở chế độ chờ như thế này cũng được máy vẫn báo bình thường máy báo ba đúng không anh em nè để về đây anh em chú ý cho tôi cái khoảng cách đó khoảng hai gang tay thì của tôi thì nó khoảng hơn 50 phân đấy anh em cứ căn đúng cái khoảng cách đấy anh em báo được máy báo ba đúng không ạ mình đánh liêng ba người chia từ mình này anh em nhìn nhé tám chín mười riêng luôn em thấy chuẩn xác không mình có thể chơi thêm số lượng người chơi đấy nó có một nút tăng giảm âm lượng khi trong cuộc chơi anh em có thêm người vào thì anh em ấn tăng âm lượng thì nó sẽ tăng số người chơi anh em nghe nhé 4 là 4 người đấy anh em ấn tăng thì nó tăng ấn 5 này 6 đúng không ạ mình sẽ đánh thử chế độ 5 ờ, người nhé ấn xuống là nó sẽ giảm này ấn xuống đó năm người ok điện thoại anh em cứ để mình rất là bình thường thi thoảng vào mình giả vờ nhắn tin nghe gọi tí cũng được đấy. ok máy ở đấy nha anh em máy báo rất nhanh và chuẩn đúng không ạ một này hai này ba bốn năm sáu bảy anh em đảo đúng bảy lá đi cho tôi chia này năm nhà chơi đúng không luôn là liêng luôn anh em anh em nhìn này sáu bảy tám cái nhà điểm thế nào Đấy, anh em nhìn đi luôn là liêng luôn 8 điểm này chết chắc với mình rồi tiếp tục test thử bài bán cho anh em nhé anh em có gì thắc mắc à, chưa rõ lắm thì cứ comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho mình nhé mình sẽ giải đáp cho anh em đây em nhỉ anh em chú nhớ chú ý khoảng cách một hai này năm nhà chơi Đấy, anh em nhìn đi lại một ván liêng quy cá ghê không chơi toàn được liêng thôi chơi liêng mà toàn được liêng thế này thì ai chơi được với mình nữa đúng không ạ anh em cứ tự tin xuống tiền thôi nhà nào tố láo là mình viết ngay à, test thêm ván nữa cho anh em xem nhé chơi rất là đơn giản bình thường máy ba bốn đúng không ạ một này hai này ba bốn anh em cứ đảo rất là bình thường thôi ừ. tôi đặt bài này cho anh em nhé tôi đặt vào nó một lá ok này khoảng cách này máy vào bốn đúng không em một này hai này ba này bốn này em nhìn nhé và anh em 9 điểm đúng không ạ anh em nhìn đi 9 điểm 9 điểm là cũng to nhất rồi Đấy, anh em nhà này có 8 đây này Đấy. nhà này 6 nhà này 4 Đấy. báo rất chuẩn và chính xác đúng không ạ Đấy. anh em suy nghĩ như thế nào cảm nhận như thế nào về con máy này thì cũng có thể comment xuống phía bên dưới cho tôi Đấy. À, cảm ơn và cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ tất cả các dòng sản phẩm cào vịt bên Tuấn Tuân nhé xin à, chào toàn thể anh em